em là người rất nhiệt tình tham hỏi nhiều người đi làm là mình hơi khó do tính tính quá đúng không dạ cái tính mình ở dạng như sạch sẽ gọn gàng thiếu á có lẽ bạn nam bên kia bù đắp cho con được con thích nấu ăn nhưng mà à, quét dọn nhà thì con lại hơi lời xíu dài nhất luôn của con là 6 tháng vậy đó hả mà mấy lần 6 tháng rồi dạ có một lần 6 tháng một lần 6 tháng thôi dạ, dạ có người thì một tuần ồ ờ. cũng à, cho hai con nó cơ hội nó gặp nhau cho nó tìm hiểu nhau à, sao hơn nữa chị rồi ok liền bây giờ thì à, hai bạn chỉ ngồi cách cái bờ rào thôi mình giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe luôn nha dạ mời em trai trước tiên em ờ, xin giới thiệu là cô tên là lê thanh điền sinh năm nay là 34 tuổi sinh ra và lớn lên ở vùng đất núi bà đen tây ninh thì em đang công tác tại thành phố hồ chí minh nghề nghiệp là kế toán làm ở quận mấy điền dạ hiện tại em đang công tác ở ờ, quận 3 công ty đang ở quận 3 quận ba dạ quận ba Ờ. nhà gái giới thiệu về mình đi em Dạ, em chào cô Hồng Vân, à, chào chú Huyền Linh à chào nhà trai chào à, quý vị khán giả chào bạn trai ạ à. à, em tên là nguyễn thị thu trang theo như mẹ em nói là em còn à, 8 mùa xuân nữa là đạt u 40 ạ à. là 32 tuổi hả? dạ ừ. quê cưng ở đâu dạ quê con ở tây ninh ạ à. ở tây ninh luôn hả dạ ồ vậy là hai bạn cùng quê rồi <laughs> vậy mình làm nghề gì nè dạ con kinh doanh tự do ạ à. làm phân phối à làm mỹ phân phối tại nhà mỹ dạ. phẩm hả ở Quá ờ, thành phố Quá mỹ, ờ, thành phố tây ninh luôn hả dạ con ở huyện hòa thành đó chú linh huyện hòa thành có dạ. gần không điền dạ đi cũng cỡ hai mấy cây thôi cũng gần vậy là cũng hợp lý rồi điểm mạnh điểm yếu của em ờ, bạn em trai bên kia dạ em ờ, điểm mạnh thì em là người rất nhiệt tình ham học hỏi và gọi là trung thực năng động và sống năng mắt gọn gàng thích làm thơ với là thích ca hát và cái ờ, điểm yếu thì bản thân thì hơi hơi dễ xúc động coi phim những, những phim buồn hoặc là có gặp những hoàn cảnh nào hoàn cảnh mà nó, cảm thấy buồn thì em hơi rơi nước mắt với hai là cũng hơi kỹ tính thì dễ vẫn hiểu lầm á nhiều người hiểu lầm là mình hơi khó do kỹ tính, tính quá đúng không dạ cái tính kỹ mình ở dạng như sạch sẽ gọn gàng thiếu á ừ. dạ rồi mời nhà gái dạ à, điểm mạnh của con á là con biết lắng nghe chia sẻ có uh, chủ kiến à, con biết nấu ăn ừ. còn nhược điểm của con là con hay quên thì à, đi đâu thì con phải nốt lại cái giấy con muốn làm cái gì con mới nhớ à vậy dạ. hả rồi cái nữa là có lẽ bạn nam bên kia bù đắp cho con được là con thích nấu ăn nhưng mà ờ, quét dọn nhà thì con lại hơi lười xíu <laughs> bạn kia lại rất là gọn gàng đúng không dạ <laughs> mình sẵn vậy mình nói về mối tình của mình đi những dạ. mối tình của mình mình có mấy mối tình rồi dạ à, con có nhiều phân nửa mối tình <laughs> nhiều hơn nữa mới tình là dạ, sao là dạ là chỉ ờ, tìm hiểu thôi không có cái gì sâu đậm à không có tiến tới sâu đậm dạ, tức là dạ. mối tình dài nhất của mình là bao à, lâu dài nhất luôn của con là 6 tháng vậy đó hả mà mấy dạ. lần 6 tháng rồi dạ có một lần 6 tháng một thôi. lần 6 tháng thôi dạ. còn lại là linh tinh ờ, là một hai tháng rồi. dạ có người thì một tuần ồ nói chung là cũng nhiều nhiều cái nửa nửa nhưng mà cứ tuần hay tháng cái dài nhất là 6 tháng 6 tháng rồi bên đàn trai có mấy mối tình rồi dạ dạ em có một mối tình mấy dạ, tháng được à, cũng được 2 năm 2 năm dạ. cũng sâu lắm mà dạ kết thúc năm 2012 tới nay 8 năm rồi dạ vẫn chưa vẫn ở không mình chưa có tại sao hai năm lại kết thúc dạ vì um, em quen thì bạn đó cũng còn nhỏ tuổi thì uh, suy nghĩ vẫn mình vẫn chưa hợp nhau nhiều ừ. thì chia tay thì sau này bạn ấy cũng cũng có gia đình luôn rồi có con rồi có con luôn rồi dạ, dạ. bây giờ mình nói à, cái mẫu hình lý tưởng mình cho bà mối qua nghe đi dạ ừ. em chào chị vân rồi, thì à, em người đơn giản thì mẫu con gái cũng đơn giản thôi chiều cao thì mét mét rưỡi mét năm trở lên dễ nhìn dễ thương rồi cân đối tóc sao tóc dài hay tóc ngắn dạ thì tóc cũng cỡ bằng vai cũng được tóc màu đen hay là tóc màu vàng tóc thì em lấy bình thường thôi không? em lấy thường thôi đừng được bình thường đúng Bằng không cái tóc màu đen bình ừ, thường ừ, đúng, đúng không đúng là mẫu người việt nam phụ nữ việt nam phụ nữ việt nam dạ có một mẫu hình nào không mẫu hình lý tưởng nào không dạ thì có mẫu mẫu ờ, dạng như cũng giống như là lương bích thủ thôi lương bích hữu hả lương bích thủ wow. thì ờ, cũng ờ, dễ thương rồi tròn tròn vậy đó có cặp mắt thì một mí này có viên tròn không tròn cỡ nào tròn cũng cỡ cỡ em nè tròn cỡ đây được không chứ đâu có tròn nữa đâu ông sao đây nè tròn giống cái người kế bên á trời ơi ổng làm như giờ là ổng nhon mà ổng nhỏ lắm vậy đó Ê, nè đâu? coi nhà gái tôi nè xin lỗi ạ à. chứ chứ chàng gái bây giờ nghe chàng trai nói kia em có được cảm nhận một người như thế nào không dạ có vẻ ờ, truyền thống truyền thống ha dạ. bây giờ em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào à, em thích người là có bản lĩnh ừ. sống có trách nhiệm với quan tâm nhiều tới gia đình chỉ cần vậy thôi à bây giờ nè con đi với ai dạ con đi với mẹ con ừ. rồi ừ. mẹ rồi, bản thân con với bản thân chào anh Di Quyền Linh, chào anh Di uh, Hồng Giang Dạ Tôi là mẹ của bé Trang Dạ Nay cũng chào uh, quý vị khán giả, chào bên đàn trai Lên đây cũng nhờ uh, hai anh Di lặng uh, ghép hai đứa Cho nó hai đứa cơ hội Rồi hết Hai đứa, là các đứa này sao cô? Cô thấy... Uh, cái đứa nhỏ này sao? Được Được á Con bấm nút liền à trời ơi mẹ dễ thương quá mẹ đồng ý bấm nút rồi đó còn à, em trai đi với ai dạ em đi với à, mẹ rồi à, các dì Có và à, ship và và một chị đồng nghiệp trong công ty rồi chúc hai bà mẹ à, ra giao lưu cả anh nha. linh và chị hương dân tôi là dì của cháu thanh điền dì nghĩ thì cháu gái bên đây thì ok còn cái khoản mà con nói thanh Điện bên kia cái vụ mà à, trách nhiệm gia đình á, thì à, con khỏi lo chuyện đó là ok thanh Điện thì nó quan tâm gia đình gì lắm rất đặc biệt là có hiếu thảo với cha mẹ à, đến đây thì à, chị cũng mong cho hai cháu cho nhau cơ hội để tiến xa hơn nữa dạ. cảm ơn còn mẹ đâu mẹ hả đâu? đây đó rồi mẹ biết mẹ lên nói vài câu với thằng gái đi đó, đó hai bà xui tương lai xui gia mình bắt tay dạ đàn trai nói gì với đàn gái đi chị cũng uh, cho hai ờ, con nó uh, ờ, cơ hội nó gặp nhau cho nó tìm hiểu nhau uh, sao hơn nữa chị rồi ok liền ok liền ai đứa mình xong ca luôn xong ca luôn dạ, bắn gì chuyến xe tây ninh sáng nay chuyển bánh vậy là vui rồi ha bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha mở rào em à, có chút quà gửi em dạ em cảm ơn à, anh để phải thể hiện tấm lòng của anh dạ à, còn dạ. đây thì nó có ý nghĩa đây dạ. cái này là anh thắt cái tim bảy màu đó dạ. thì cái hình này á, mà là em tượng trưng cho em dạ. còn anh là là, là, là trái tim tượng trưng dạ. cho anh dạ. là trái tim anh sẽ lớn bao ra thì phủ lại em phủ phủ kính em để bảo vệ em dạ. còn đây thì à, cái uh, quả cầu tiết thì anh cũng muốn là tương lai anh cũng như thế này yeah. là hai vợ chồng sẽ vĩnh cửu như thế này đó là cùng nhau để mà ngắm hoàng hôn hay gì đó dạ yeah. chu đáo dễ sợ luôn chu đáo lắm luôn này em tặng anh cái cà vạt à dạ như vậy tại sao lại tặng cà vạt rất là đẹp luôn một, một cái màu em nó thích luôn đúng màu em thích đúng, đúng em không? thích luôn em thích là màu sọc sọc sọc bông bông gì đó à. mà như màu phải màu xanh màu xanh à, lý do lý đẹp. do nè lý do tại sao tặng cà vạt à dạ thì ờ, để em muốn có cơ hội gắn bó lâu dài hơn ạ à. ừ. dạ sẵn đây em cũng có một bài thơ tặng em dạ anh à, cũng sáng tác anh tự sáng tác nhưng mà cũng không hến nổi hay lắm thì tấm lòng của anh thôi dạ. thì uh, gặp nhau duyên nợ là đây cho anh cơ hội hẹn hò với em dạ. nhờ phước ông mai bà mối dẫn đường dẫn lối cho anh yêu em yêu em yêu cả trái tim tình anh tình em trọn đời sắc son dạ à, yêu em yêu cả đường đi cách sông cách núi cũng không cách lòng dạ. à, cho nắm tay cái đi ha trời đất ơi à, yêu em giữ vẹn câu thề chung thủy giữ mãi tình không hề phai dạ. yêu em yêu mãi cũng đời dù bao gió à, dù bao sóng gió à, vẫn là của nhau trăm năm hạnh phúc bạc đầu thị chung rồi anh sẽ dạ, cảm ơn anh rồi mình có hát lại mình tặng không? dạ vậy em xin hát tặng anh một bài là bài tên là anh dạ anh vẫn vâng đến dù trời gió mưa răng khắp lối dù cho những lúc ra xen dù đêm mùa đông lạnh lùng anh đến nơi anh mang bao tình yêu nồng nàn nụ cười trên môi so hết âu lo rồi hai đứa về về chỗ đi. ngồi à, nói chuyện với nhau đi ờ, à, em cũng chuyện. quên em xin gửi phần cho ông bay mà mối nữa chị tặng Có được hả? em em tặng theo theo tuổi ngại quá đây là tuổi của anh quyền linh đúng không anh rồi đây, đây à, chị à, Hoàng Hồng Hồng Vân là tuổi của chị Hồng Vân ơi cảm ơn em trời ơi một con ngựa bằng pha lê em ơi linh ơi em em con gì ạ con này cũng giống giống tuổi nhưng mà chưa phải tuổi gạp phải Ừ, mình con khác Ủa vậy hả? Xem ừ. nhiều con vậy Lính Không, con này con này à, chứng minh nhân dân con kia con khai sinh khác vậy hả thôi kệ cũng được cảm ơn, ơn nha dạ. đồ đẹp quá tặng gà mái không có gà trống kiếm gà trống không có ý là em mua gà trống ở à, siêu thị á thể hiện ờ, anh quyền linh thì Đúng cũng rồi. là người ờ, đảm đang trong gia đình trách nhiệm trong gia đình đó đàn ông của gia đình ờ, chân chất một ừ. mạc đúng rồi à, dạ em cho anh hỏi là theo quan niệm của em là tình yêu chân chính là sao Dạ, em nghĩ tình yêu chân chính là có sự chia sẻ với nhau. Giai đoạn đầu thì chỉ tìm hiểu nhưng mà khi mà quyết định yêu rồi á, mình chấp nhận những cái cái cái xấu của người ta, cái tốt của người ta. Ừ. Còn nếu mình không chấp nhận được thì cái đó không phải là gọi là yêu nữa anh cũng ờ, ờ, nãy cũng tập trung quá cũng ờ, quên hỏi em á không biết em tên gì anh chưa quên biết tên trời đất ơi từ bây giờ mà chưa biết tên nữa <laughs> dạ em tên trang à trang dạ em nhớ anh trang tên có cần gì không? hỏi anh tên gì không à dạ, còn anh dạ tại hồi nãy mít hơi nhỏ quá anh em không có nghe không em thấy là giờ họp rồi đó hai người quên hết họp rồi đó em nói tên của em luôn đi dạ em em anh tên điền dạ. tên điền Còn hai đứa tên đẹp lắm á đứa tên trang đứa tên điền góp là điền trang <laughs> trời ơi trời ơi em em thấy anh thế nào dạ anh đúng chuẩn uh, truyền thống à. uh, nhìn nam tính <laughs> à, vậy thôi hả anh anh tưởng em nói đúng chuẩn ờ, mẫu người của em chứ ai giờ đúng chuẩn truyền thống hả vậy chưa đúng chuẩn màu em đúng không thì chúc uh, anh sẽ biết à biết kết quả hả dạ bây giờ quan điểm uh, hôn nhân gia đình thế nào hai em trao đổi với nhau luôn đối với em thì ờ, hôn nhân dặn là ờ, hạnh phúc trong hôn nhân nó như thế nào nó quan trọng ở ở, ở yếu tố nào em nghĩ yếu tố là đồng cảm đồng cảm với biết lắng nghe rồi còn cũng phải dạ. uh, lắng nghe rồi tôn dạ. trọng lẫn nhau tại vì không ai toàn vẹn hết thì nếu mà mình sống chung mà mình chia ly á mình bắt ừ, từng ly từng tí một á không có sự đồng cảm không có sự lắng nghe thì khó, khó không có sống chung được với nhau tại em nghĩ là vậy thì dặn mình có nỗi buồn gì cũng cũng, cũng chia sẻ đúng không cũng dạ. đều dặn tâm sự với nhau không được giấu đúng không mà dạ. cũng không không có sống giả dối với nhau dạ đúng rồi em cứ, cứ dặn như là có ghen không à, em đặc biệt là không có ghen <laughs> vậy hả không dạ. ghen vậy chắc là tình yêu không sâu đậm hay sao nó không ghen á không yêu đối phương cũng không ghen thôi dạ, tại... ghen anh cũng thích nhưng mà ghen chừng mực thôi dạ. dặn mình biết cách đúng ghen đúng như sai thôi vậy chứ là... ghen anh anh cũng thích ghen nữa ghen thì người ta mới yêu mình mới ghen thôi chứ không yêu mình là không ghen dạ em vậy nghĩ... nó dễ bị rằng tình cảm nó nhạt lắm dạ Đúng tại vì ờ, ừ, em thì ờ, giống dạng hai tính cách đối lập nhau á ừ. ở trong công việc thì em rất là cởi mở rất là chia sẻ còn ở trong cuộc sống thì em hơi khép kín một xíu Ý gọi là nội tâm à, em có người phải là người gia đình không quan à, tâm em, ờ, chia sẻ em là người, người gia đình, gia đình. dạ à, thì có quan tâm chia sẻ được rồi dạ. à, ghen rồi, từ từ tính sao tương lai đi tương Đâu, lai bây giờ bạn đi. này là cái toán nè thì giờ à. bạn tính sao mai mốt ví dụ như uh, lấy thì, nhau à, rồi thì dạ. ai sẽ là người giữ tiền nè dạ thì em tuy là em làm kế toán thôi chứ em cũng muốn giao tiền cho vợ giữ trời ơi ngon nha dạ, vợ đầu giữ. quá hả dạ. đúng không nhức đầu quá đúng không thì uh, nếu vợ thì nếu làm kinh doanh thì cũng uh, cũng tính toán cũng nhiều hơn là cái toán nhiều à, tính đánh về lợi nhuận đồ thứ nhiều nhiều thứ lắm thì nếu mà hai chồng nếu mà kết hợp nhau thì cái toán với kinh doanh thì nó cũng rất là tốt quan điểm về à, con cái thế nào con trai con gái à, gì dạ. đó thì em muốn à, bao nhiêu bao nhiêu người con dạ à, em em muốn càng nhiều càng tốt <laughs> mà em sợ à, mình lớn tuổi rồi á em dạ. cũng sinh năm 88 mà đúng không dạ 88 à, mình nếu mà tìm hiểu được á thì thời gian mình bao lâu mình được kết hôn dạ cái này á thì à, em nghĩ là nếu nếu mà hai bên mà thấy hợp với nhau á thấy hợp tính cách với nhau có thể sống chung với nhau lâu dài á thì uh, thời gian em nghĩ là um, 6 tháng cũng được mà năm cũng được nhưng mà tùy thôi tùy nếu hai người hợp với nhau thôi 6 tháng thì đó anh cũng ok đó thì cuối năm cũng được ok luôn <laughs> nó càng sớm càng tốt cũng được dạ em dạ. nói một câu gì đó rất ruột mình ha nói những cái suy nghĩ tận đáy lòng về đối phương cảm nhận đối phương thế nào thì anh anh thì thấy em á cũng dễ thương đẹp sống mũi cao hơn mẫu người lý tưởng của anh rồi đó hơn rồi đó vượt tầm kiểm soát của anh rồi đó anh cũng mong là mình gặp chương trình nhờ tham gia chương trình thì cái duyên dạ. này là thật sự là cái duyên cho nên thì ờ, anh ờ, đến với em thì bằng cả trái tim bằng cả con người mình luôn có thể là cả tính mạng mình luôn để bảo vệ em rồi ờ, lo cho em hạnh phúc để em không buồn hay là chạnh lòng hay là buồn thay tuổi thân vấn đề gì hết dạ. đó anh sẽ cố gắng anh là người đàn ông trách nhiệm anh cố gắng để cho em được hạnh phúc và dạ. vui vẻ hay dạ, quá tôi nghe vậy là tôi bấm liền rồi đó tôi không có chờ đợi gì hết trơn á trời á hay luôn rồi để tay vào nút bấm đi các bạn mình nhắm mắt lại kiểm tra xem thật sự trái tim mình rung động trước đối phương chưa nếu có một chút rung động chúng ta đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó còn nếu chưa cảm nhận được gì thì không cần bấm nút và khi bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó các bạn suy nghĩ cho kỹ sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định điều đó 1 2, 2 3 Hết thời gian 2 Chúc mừng Yes Em xin phép gia đình đi Dạ thì ở nhân đây chương trình đó thì con xin phép anh để uh, xin phép uh, cho con làm quen với trang tìm hiểu trang và có thể là cũng thay bác để chăm sóc à, và à, lo cho hạnh phúc cho trang sau này dạ con xin hết rồi trang nói gì với ờ, bên đây đi trang nói gì với mẹ với gì nè dạ con chào dì chào mẹ <laughs> mẹ luôn cũng được sao cả dạ nhân đây thì ờ, lên chương trình bạn muốn hẹn hò thì con cũng muốn cho mình cơ hội cho anh cũng một cơ hội để tìm hiểu nhau À, nếu mà có duyên thì hai người à, tiến tới hôn nhân ạ à. <laughs> à, chào mẹ chào gì rồi đó mình chào lợi đi dạ thì do lúc nãy thì em cũng con cũng hơi sót hơi sót với con chào mẹ lại à, mong à, con sẽ được à, kêu mẹ nhanh sớm sớm nhanh <laughs> dạ. này được lắm á bây giờ con thấy này được á con rồi xin phép mẹ luôn xin phép mẹ cho con hung nụ ông đầu tiên cho em trang dạ thì ờ, nhân đây thì con cũng xin phép là mẹ cho con hôn nhẹ môi hôn nhẹ môi lên má của em trang à, dạ hôn nhẹ môi của ổng lên má của con trang đó à dạ được ông bác ở à, được không mẹ được à có duyên lắm á dễ thương nữa thôi chúc hai em sẽ sớm về chung một nhà nha